Siêu thành phố biển du lịch sức khỏe Nova World Phan Thiết trải dài 7 km vịnh biển trong xanh và nắng ấm quanh năm. Hội tụ hàng trăm tiện ích du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế trên quy mô 1.000 hecta với các sự kiện thể thao giải trí hoành tráng, công viên và câu lạc bộ bãi biển 16 hecta. Công viên giải trí 25 hecta do thương hiệu số 1 Hàn Quốc The Johnsono vận hành. Sân golf 36 lỗ do Greg Dorman thiết kế các giải PGA độc quyền tại Việt Nam. Khu phức hợp thể thao Olympic 50 ha, Arena, khu biểu diễn 7.000 ghế. Điểm đầu tư dòng second home biển mới lạ, giá trị gia tăng không ngừng. Nhà phố phong cách Florida Villa Golf, shop house ven biển, shop nail. Chỉ có tại siêu thành phố biển du lịch sức khỏe Nova World Phan Thiết một sản phẩm từ nhà phát triển bất động sản Novaland. Novaland cho cuộc sống bừng sáng. Audio Jungle.